À, vậy thì hôm nay um, Dung rất là vui và Dung muốn chia sẻ một cái bí quyết đầu tiên Một bí quyết đầu tiên mà Dung cảm thấy cực kỳ tuyệt vời Và thay đổi toàn bộ toàn bộ cái uh, đội nhóm của Dung Thay đổi toàn bộ độ nhóm của Dung cũng như là cái cách làm việc của Dung Trong cái thời gian mà Dung kinh doanh online Bí quyết đầu tiên mà Dung muốn chia sẻ với mọi người Đó chính là xác lập mục tiêu Làm thế nào để xác lập mục tiêu Tại sao chúng ta lại phải xác lập mục tiêu à, Mình muốn hỏi các bạn một câu hỏi là Đã bao giờ các bạn khi kinh doanh bất cứ điều gì Đã bao giờ các bạn xác lập được con số trong tháng này của mình phải là bao nhiêu không ạ? Đã bao giờ các bạn xác lập một cái mục tiêu cụ thể là Tháng này tôi phải có thu nhập bao nhiêu tiền Tháng này tôi phải thêm được bao nhiêu sỉ chưa? Cái xác lập mục tiêu nó rất là quan trọng Khi một người bắt đầu kinh doanh họ phải biết họ muốn gì và cái việc mà chúng ta bắt đầu từ từ hệ thống của chúng ta sẽ là một thói quen là bất kỳ một người mới nào vào hệ thống chúng ta sẽ xác lập mục tiêu của từng người bạn có thể xác lập một mục tiêu rất cao điều đấy là điều đương nhiên và điều khuyến khích nhưng mà nếu như bạn nhìn thấy rằng cái mốc số 0 của bạn đến cái xác lập mục tiêu cao nhất của bạn nó là quá lớn thì chúng ta lại có một cái bước thứ hai đó là chia nhỏ các cái xác lập mục tiêu của các bạn ra chúng ta sẽ tìm những xác lập mục tiêu nhỏ hơn ví dụ một người bắt đầu kinh doanh online với năm cốc người san đầu tiên thì trong tháng đầu tiên họ có thể xác lập mục tiêu là họ mong muốn họ kiếm được 5 triệu hoặc họ mong muốn họ kiếm được 3 triệu có những người thì họ mong muốn kiếm được 10 triệu tùy nhu cầu và tùy cái xác lập mục tiêu của mỗi người. Và khi có con số cụ thể thì chúng ta biết chúng ta cần phải làm gì từ con số mục tiêu đó và vậy nên cái điều này rất rất là quan trọng. Ví dụ như là như là bản thân mình chẳng hạn khi mình bắt đầu kinh doanh với nghề online, mình mong muốn rằng nó là nghề chính không phải là nghề phụ. Mình xác định rõ tư tưởng, mình muốn đi một cái bài toán dài hơn với nó cho nên mình xác lập rằng để mình tồn tại Ờ, để mình có đủ thu nhập sinh sống và để phát triển cho cái việc cá nhân của mình thì mình cần xác lập mục tiêu là 10 triệu cho tháng đầu tiên thì để mà làm 10 triệu đấy thì mình cần làm những gì mình phải bán bao nhiêu sản phẩm và mình xem cái lượng thời gian của mình ngoài cái việc chăm sóc gia đình những công việc chính của mình thì mình sẽ có bao nhiêu tiếng để cho nó và ví dụ một ngày mình sẽ có 5 tiếng để đầu tư cho công việc bán hàng ờ, hàng online à, chi tiết là cái sản phẩm ova chẳng hạn thì cái việc mà mà bạn ờ, muốn kiếm 10 triệu một tháng mà một ngày bạn có 5 tiếng thì vậy bạn phải chia cái quý thời gian của bạn 5 tiếng đó bạn làm những gì cho nên là ngày hôm nay tất cả mọi người nếu những ai đã có cái xác lập mục tiêu là xin chúc mừng các bạn đó là một một cái định hướng rất là đúng và những ai mà chưa có xác lập mục tiêu các bạn hãy viết ngay xuống cái mục tiêu của mình ở đây là một tháng bạn mong muốn gì khi bạn bán cái sản phẩm Ova của công ty Ova và bạn muốn là bạn có bao nhiêu thời gian dành cho nó để công ty biết rằng à nhu cầu của bạn như thế khó khăn của bạn như thế và chúng ta từ cái xác lập mục tiêu chúng ta sẽ tiến tới những cái sâu hơn à, chị Thủy Nguyễn nào à, quan trọng là có con số cụ thể kế hoạch lên chi tiết chia nhỏ để cách nhận đúng rồi đấy chị ạ một kiến thức rất là chuẩn ừ. ban đầu thì khi mọi người xác lập mục tiêu mọi người thấy nó rất là vô bổ nó rất là vô ích tự nhiên lại phải ngồi viết ra nhưng có một câu mà mà hồng thấy nó rất là đúng là gì bạn phải nghĩ ở trong đầu và bạn viết ở trên tay lúc đó thì bạn mới có được những điều bạn muốn tức là mình phải rõ ràng mình phải chi tiết ra mình không thể nghĩ là à tôi muốn như thế khi bạn muốn thì bạn phải xác lập rõ ràng bạn phải phải viết nó thậm chí bạn dán nó ở trên bàn làm việc của bạn những cái nơi mà bạn bạn có thể nhìn thấy bởi vì sao nó sẽ nhắc nhở bạn là bạn chưa đạt cái mục tiêu của bạn bạn cần phải kiếm 5 triệu thì bạn bây giờ mới có một triệu bạn phải cố gắng hơn người kiếm 10 triệu thì bảo là à mình mới được có 7 triệu mình là phải cố gắng hơn nữa để làm sao khi bạn nhìn thấy cái mục tiêu của bạn là bạn đã vượt qua nó rồi thì đấy mới là cái việc làm đúng đúng rồi Vâng, chị Hồng đã chia sẻ rất là tuyệt vời và ở đây thì cũng có rất là nhiều người đã bắt đầu đã làm được những cái mục tiêu cho của riêng mình thì Dung muốn chia sẻ câu chuyện của Dung thôi đó là khi mà Dung bắt đầu kinh doanh online ấy, thì à, mình kinh doanh rất là bản năng nên là mình ừ, mỗi cái lần lấy hàng ấy thì mình đều xem xem cái lượng nhu cầu của đại lý như thế nào để mình có thể lấy tương ứng đúng không ví dụ như tháng này mình bắt đầu mình hỏi xem là à đại lý muốn lấy bao nhiêu cốc bao nhiêu cốc và mình ước lượng là cái lượng khách hàng lẻ của mình mình là bao nhiêu sau đấy là mình lên một cái đơn hàng như thế vào đầu tháng đấy thì cái cách làm như thế ban đầu nó rất là bản năng và mỗi cái lần như thế thì mình lại cũng không đo lường mình không đo lường tức là mình cứ lấy hết đơn hàng này đến đơn hàng khác mà mình không đo lường là à, cuối cùng là tháng này thì tôi uh, thêm được bao nhiêu tôi uh, thu nhập được bao nhiêu và tôi đã đạt được những cái thành tích gì vậy thì cả một cái quãng thời gian như vậy mình cảm thấy rất là nản mình cảm thấy rất là là là nản chí bởi vì là thứ nhất là mình không không nhìn nhận được cái không đánh giá được cái sự nỗ lực của mình mình luôn luôn nghĩ là mình làm thế là chưa đủ đúng không ạ mình cứ cứ cứ được một cái đơn hàng như này mình tháng sau mình lại làm một cái đơn hàng to hơn và mình cứ thế mình cứ cố mình cứ cố mình cứ cố và không bao giờ mình thấy là đủ cả thế nên là có những cái áp lực mà mình tự tạo cho bản thân mình khiến cho là mình cứ đi trên con đường này nhưng mình cảm thấy rất là nản mình vẫn có tiền mình vẫn có thêm đại lý mình vẫn có thêm hội hệ thống nhưng mà mình cảm thấy là nó không sướng đúng không ạ Vâng, và khi mà Dung biết được đến cái việc mà đặt mục tiêu và viết ra cụ thể con số này rồi thì mình vẫn không tin đâu, mình nghĩ là viết ra thôi chứ làm gì mà kiểu viết ra là có ngay được đúng không? Tất cả mọi người đều có một cái tâm lý như thế khi mà bắt đầu. Tuy nhiên, tuy nhiên khi mà mình bắt đầu mình mình mình cảm thấy rất là nản rồi có nhiều lúc là muốn bỏ hẳn kinh doanh online luôn ấy, bởi vì là mình cảm thấy là ừ, mất thời gian mà mình lại không thấy sướng. Đấy, thì mình bắt đầu mình mới thực hiện cái cái chuyện viết mục tiêu này và rất là kỳ diệu mọi người ạ tức là ngay cái, cái tháng đầu tiên mà dung bắt đầu thực hiện áp dụng chiến lược là viết mục tiêu thì mình đã viết ra cho mình một cái con số mình viết ra cho mình một con số mà mình nghĩ là mình sẽ không đạt được tức là cái lúc tại cái thời điểm đấy thì con số đấy là nó nó khác xa với cái tốc độ đang có của mình nhưng mà mình mọi người cứ bảo mình là cứ viết đi rồi sẽ đạt được vậy thì lúc đấy là mình viết là à tháng đấy ờ, cách đây khoảng ờ, một năm hay sao mình bắt đầu mình viết là tháng đấy là mình phải đạt uh, doanh uh, lấy hàng là một đơn phải 300 triệu thì lúc đấy so với cái thời điểm đấy nó rất là to nó rất là to và mình nghĩ là làm thế nào mình làm được điều đấy và mình lại còn viết thêm là hệ thống của mình phát triển thêm 10 người trong tháng đấy 10 người trong tháng đấy là 10 ngôi sao nhé không phải là 10 10 đại lý ở dưới đâu mà là 10 một 10 cái cấp bậc rất là cao thì lúc đấy là mình mình cảm thấy là ôi tôi mình cứ viết ra thôi không biết là có đạt được không nhưng mình cứ thử cái bài này xem thế nào và sau đấy rất là tuyệt vời là khi mà mình viết ra cái điều đấy và mình cũng áp dụng luôn cái bài là dán nó ở khắp mọi nơi đấy thì mình cho làm màn hình nền của điện thoại này mình để vào ví này mình cho nó xuất hiện ở tất cả mọi nơi và cái con số đấy nó ám ảnh trong đầu mình thì đến cuối tháng đến cuối tháng thì rõ ràng là mình đạt được con số đấy và còn nhỉnh hơn một tí thì mình cảm thấy là nó như là một cái sự kỳ diệu mà rất nhiều người kể cho mình nhưng mình không tin đến khi mà mình thực thực sự là thực hiện nó thì mình nhận lại được cái kết quả là quá kỳ diệu luôn và kể từ đấy thì mình bắt đầu mình cho tất cả các đại lý của mình áp dụng và cái này phải trở thành một thói quen tức là rất nhiều người đặt mục tiêu nhưng sau đấy cứ một tháng mọi người lại quên đi mọi người một tháng lại quên đi đấy thì mình cho đại lý áp dụng và phải thành thói quen tức là đầu tháng đầu tháng mình sẽ ngồi lại với những cái đại lý cấp cao của mình sau đấy là mình cùng với họ cùng đặt cùng nhau đặt mục tiêu mục tiêu chung rồi đến mục tiêu riêng ví dụ như mục tiêu chung là tháng này mình muốn uh, lên ờ, phần trăm mình đang ở đơn uh, ờ, 500 triệu mình muốn lên đơn 1 tỷ chẳng hạn đấy thì uh, mình sẽ góp phần từ dưới các bạn từ dưới các bạn từ mục tiêu chung đấy chia nhỏ ra những cái mục tiêu riêng ví dụ như là uh, mình có hai đại lý thì mỗi bạn sẽ phải giúp mình là đang uh, 250 thì phải lên được uh, 350 chẳng hạn còn số còn lại thì mình sẽ, sẽ kiếm được thêm một đại lý khác lấy hàng mấy trăm triệu đấy ví dụ như thế tức là con số nó phải là của chung và sau đó nó phải là của cả team và chia nhỏ ra cho từng người thì cái việc đặt mục tiêu đấy nó mới có hiệu quả và nó mới song hành từ trên xuống dưới được đấy và cái cách đặt mục tiêu ấy cách đặt mục tiêu thì có thể là nhiều chị em ở đây à, nhiều anh chị em ở đây cũng ờ, có có những cái kiến thức về đặt mục tiêu rồi tuy nhiên là có thể một số người mới thì ờ, chưa chưa biết nhiều lắm thì mình có thể là chia sẻ thêm với mọi người đấy là cách đặt mục tiêu ấy đầu tiên là mọi người phải đưa ra một con số và những cái con số này nó phải theo theo một cái quy tắc đó là smart mọi người nghe smart rất là quen đúng không ạ smart smart là gì ạ smart s có nghĩa là specific rất là cụ thể những con số này phải là con số cụ thể và uh, có thể tính toán được thứ hai là measurable tức là tính toán được đấy ạ tức là những con số này nó phải là một tháng này thu nhập của tôi phải là 10 triệu hay là 20 triệu chứ không phải là tháng này uh, tôi muốn có thêm tiền bao nhiêu càng nhiều càng tốt thì sẽ, bạn sẽ không bao giờ có thêm được tiền theo kiểu đấy đúng không mình phải có một con số rất cụ thể và thứ ba là gì ạ SM rồi này uh, A A có nghĩa là achievable tức là mọi người có thể đạt được cái con số đấy chúng ta cũng không thể nào mà ảo tưởng sức mạnh đúng không chúng ta đang đang ở một cái đơn hàng 10 triệu mà chúng ta lại đặt mục tiêu là 1 tỷ thì đấy đấy là ảo tưởng sức mạnh đúng không ạ mà chúng ta phải có những cái mục tiêu có thể đạt được nhưng mà phải quá tầm với của chúng ta một tí thì chúng ta mới có động lực cố gắng đúng không ví dụ như tháng này mình đang 10 triệu mình lại muốn là tháng sau mình cũng 11 triệu thì nó quá là tầm thường đi và cái việc đặt mục tiêu nó không có ý nghĩa nhiều nhưng mà chúng ta sẽ có một cái con số mà làm cho chúng ta cảm thấy là ờ, sởn gai ốc một tí làm cho chúng ta cảm thấy là hơi khó thực hiện một tí thì đấy mới gọi là ờ, đặt mục tiêu ờ, chuẩn hơn và khi đấy là chúng ta có những con số ví dụ như là đang 10 triệu thì chúng ta sẽ lên 20 triệu chẳng hạn đấy thì nó sẽ dễ dàng thực hiện hơn so với những con số gọi là ảo tưởng sức mạnh đúng không ạ vâng và thứ ba à, thứ tư đấy là uh, realistic tức là nó phải thực tế tức là những con số đấy nó không quá ảo tưởng và cuối cùng đấy là time tức là thời gian chúng ta phải gắn cho nó một cái thời gian cụ thể chúng ta không thể nào nói là tôi muốn có nhiều hơn nhưng mà không có một thời gian nào đo lường cả thì chúng ta phải đặt mục tiêu theo tháng hay là theo tuần thì nó sẽ rất là cụ thể và chúng ta sẽ đo lường được nó đúng không ạ đấy là đầu tiên về con số còn thứ hai đó là chúng ta phải có đi kèm với nó là kế hoạch hành động kế hoạch hành động kế hoạch hành động là gì nếu như chúng ta muốn trong hệ thống của mình có thêm 3 xỉ chẳng hạn, 3 xỉ mới chẳng hạn thì chúng ta phải lên kế hoạch hành động cho nó. Chúng ta phải viết ra là chúng ta những cái nguồn tìm khách xỉ của chúng ta ở đâu. À, chúng ta biến khách lẻ thành khách xỉ này hay là chúng ta đi tiếp cận những cái đối tượng khác này hay là chúng ta đến những lớp học để chúng ta làm quen với nhiều người hơn này. Đấy, thì chúng ta phải lập ra một cái kế hoạch thật cụ thể để chúng ta có thể đạt được mục tiêu của mình. Nếu như chỉ là con số ám ảnh trong đầu thôi thì nó chưa đủ mà bạn phải có một cái hành động cụ thể để cam kết đạt được con số đấy đúng rồi kế hoạch và hành động đúng rồi mọi người hãy hãy đặt ra những cái con số hãy đặt ra những con số khiến mình cảm thấy là hơi sởn cái ốc một tí để mọi người cố gắng nỗ lực và cam kết đạt được điều đấy thì mình tin chắc rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra giống như đối với mình và rất nhiều người khác được không ạ và thứ thứ ba thứ ba đó là sau khi đã có con số này sau khi đã có mục tiêu này và sau khi đã um, có thời gian cụ thể có kế hoạch hành động này thì chúng ta phải đo lường đo lường tất cả những cái bước tiến đấy đo lường nếu như chúng ta đặt mục tiêu theo tháng thì chúng ta có thể đo lường theo ngày hoặc là theo tuần được được không ạ chúng ta đo lường để chúng ta biết điều chỉnh phù hợp ví dụ như tháng này chúng ta bảo là chúng ta đặt mục tiêu là tuyển được 3 sỉ chẳng hạn nhưng mà đến giữa tháng thì chúng ta vẫn chưa tuyển được sỉ nào thì chúng ta có thể xem lại xem lại và điều chỉnh cho phù hợp để một là chúng ta có thể đạt được kết quả đấy vào cuối tháng hai là chúng ta có thể điều chỉnh mục tiêu đấy vậy thì cái việc mà đo lường thường xuyên rất là quan trọng để chúng ta có thể à, vừa có động lực tiếp tiến tiến tới trong những cái quá trình tiếp theo và thứ hai là chúng ta sẽ đạt tới mục tiêu nhanh hơn sau khi có những cái con số cụ thể này sau khi có kế hoạch cụ thể và có sự, cái sự đo lường thì mình cảm thấy một cái điều cực kỳ quan trọng mà rất rất nhiều người bỏ qua rất nhiều người bỏ qua đó chính là ăn mừng và ghi nhận lại những những cái thành quả của mình bởi vì trước kia mình cũng cũng giống như hầu hết mọi người ở đây thôi tức là mình có một cái mục tiêu cụ thể rồi nhưng sau đấy đạt được rồi thì mình lại không ăn mừng vì điều đấy mình lại không tự thưởng cho mình không ghi nhận những cái nỗ lực của mình và mình lại cứ muốn là được hơn nữa được hơn nữa đạt được những cái mục tiêu to hơn nữa và như thế là tự nhiên hay tự vô hình dung là mình đạt được đặt những cái áp lực rất là lớn cho mình và bản thân đội nhóm của mình họ cũng phải đi theo cái guồng đấy họ cũng cảm thấy rất là áp lực theo thế nên là việc cực kỳ quan trọng trong đặt mục tiêu mà rất nhiều chị em rất nhiều anh chị em bỏ qua đó chính là ăn mừng chúng ta phải tự tạo ra những cái phần thưởng chúng ta phải tự nghĩ ra những cái phần thưởng để chúng ta khi mà lập mục tiêu ấy chúng ta phải nghĩ ra luôn cái phần thưởng đi kèm với nó là gì ví dụ như tháng này nếu như tôi tuyển được 3 sỉ nếu như thu nhập của tôi tăng gấp đôi thì tôi sẽ dành một chuyến du lịch cùng với gia đình trong vòng 3 ngày chẳng hạn hoặc là tôi sẽ mua một cái vé xem phim tôi đi xem phim chẳng hạn đấy những cái điều rất là đơn giản nhưng mà chúng ta phải ghi xuống và chúng ta phải ăn mừng vì điều đấy và có một cái um, có một cái cái mẹo nho nhỏ đấy là um, sau mỗi ngày sau mỗi ngày thì rất là nhiều người về nhà với tâm trạng là rất là mệt mỏi và mọi người uh, về nhà cứ nghĩ về cái chuyện ngày mai này cứ nghĩ về là uh, ngày mai mình phải làm gì xong rồi ngày mai uh, mình phải đến ngân hàng mình trả nợ bao nhiêu tiền mình cứ đem tất cả những thứ rác rưởi đấy vào đầu đúng không ạ và như thế là tự nhiên là cả một cái đêm dài mình lại bắt đầu mình không nạp được năng lượng mà mình cứ nghĩ về những cái điều mà mình phải làm phải làm phải làm và như thế nó tự tạo cho mình cho chúng ta một cái áp lực áp lực rất là lớn nhưng mà mình đã học được một cách đó là sau mỗi ngày về nhà ấy, chúng ta hãy viết ra viết ra 5 điều mà chúng ta làm được hôm nay viết ra 5 điều mà chúng ta làm được ngày hôm nay nhiều khi chúng ta không viết ra chúng ta không không nhận ra đâu nhiều khi là chúng ta không không nghĩ được là chúng ta à chúng ta đã làm được rất là nhiều điều tuyệt vời như thế đâu nhưng mà khi chúng ta có một cái thói quen đấy là cuối ngày cuối ngày chúng ta viết ra năm cái điều mà chúng ta làm được trong ngày hôm nay thì tự nhiên mình nhìn nhận lại mình mình đánh giá lại mình mình cảm thấy là à mình thật là tuyệt vời và mình đã có những cái thành quả những cái điều tuyệt vời như thế chỉ sau đúng một ngày thì khi đấy là chúng ta có một cái cái niềm tự hào có một niềm tự hào ở trong con người chúng ta và đó chính là cái động lực để chúng ta cố gắng tiếp vào ngày hôm sau đúng không ạ vâng vậy thì uh, các bạn hãy hãy hãy thử hãy thử cái cách mẹo này thứ nhất là khi mà đặt mục tiêu thì các bạn phải đặt phần thưởng ngay bên cạnh mục tiêu để khi có được mục tiêu đấy rồi thì chúng ta phải ăn mừng cho điều đấy được không ạ và thứ hai đấy là sau mỗi ngày làm việc chúng ta hãy viết ra 5 điều đúng rồi 5 điều làm được ngày hôm nay nhá 5 điều chúng ta đã làm được ngày hôm nay để chúng ta có động lực và chúng ta có tự hào có sự tự hào để có thể đi tiếp những ngày hôm sau